Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến tranh giờ đây sóng reo vui bờ Thái Bình người Việt yêu nghĩa nhân nuôi hòa bình nuôi sức dân lướt qua tháng năm đau thương phù hơn thương chiếc áo dài xinh ôm hồn của em khiết tinh đẹp như dáng quê hương ngày thanh bình tình quê hương thiết tha sơn hà dệt nên gấm hoa ánh dương thắm tương lai đang chờ ta yêu thương đông đàn con miền xa Việt Nam ngàn năm dưỡng nuôi đàn con dù cho nắng mưa mỏi mòn nhưng lòng mẹ như trời Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến tranh giờ đây sóng reo vui bờ thái bình người Việt yêu nghĩa nhân nuôi hòa bình nuôi sức dân lướt qua tháng năm đau thương phù vân thương chiến áo dài xinh ôm hồn của em khiến quê hương ngày anh bình tình quê hương hiến tha sơn hà dệt nên gấm hoa ánh dương thắm tương lai đang chờ ta yêu thương non đàn con miền xa lòng mẹ như trời cao mãi to Việt Nam